em nào mà đang chơi ngoài có nhắn tin cho mình rất là nhiều thì ờ, để vào nhóm của mình thì anh em cần phải đăng ký một cái trang để anh em chơi để anh em có thể được quýnh được nhiều kèo hơn thì giống như tại sao mình khuyên anh em đăng ký trang anh em chơi giống như anh em đánh mã kèo giống như cái kèo chỉ bot uh, ờ, AS Roma này đi chấp nửa một hay sao đó thì anh em có thể vào cái um, anh em chơi trang á, thì anh em có thể chờ kèo chờ kèo ra sân nó tuột uh, giống như ra sân nó đá từng tầm 10 phút nó sẽ tuột kèo nó sẽ tuột kèo còn nửa trái thì anh em vào nửa trái nó ra một trái anh em ăn đủ hoặc tuột xuống động nữa nếu mà có quà thì anh em cũng chỉ thua nửa kèo cái đó là vấn đề mà anh em chơi trang có hiệu quả như thế nào còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em chỉ đánh được trước trận đấu một tiếng hai tiếng hoặc là trước nửa tiếng um, mà kèo người ta nửa một thì nhiều khi ở ngoài nó đưa cho anh em kèo một trái thẳng thì anh em chơi ở ngoài anh em đã bị mắc like rồi mà anh em còn bị thiệt về cái vấn đề kèo nữa thì bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm chơi quy định trong nhóm mình thì anh em phải có trang anh em mới vào nhóm anh em chơi được tại mình có nhiều khi mình gửi kèo gốc kèo thẻ cho tất cả anh em để anh em có thể mà chơi những cái kèo phụ nó dễ ăn hơn kèo chính bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo thì cái cái điều kiện mà đăng ký trang á, thì anh em phải có vốn nếu mà anh em đăng ký trang rồi anh em phải lên vốn tầm một hai củ anh em chơi nhỏ thì anh em một lên vốn một hai củ thì anh em tại sao mà anh em chơi nhỏ là phải lên vốn một hai củ giống như anh em có thể quýnh vô một cái kèo đó 300 500 gì đó mình không cần biết nhưng mà có thể anh em cái kèo đó thằng trên nó chấp một trái đi mình chờ tụt xuống nửa trái một quýnh vô quýnh vô thì thằng trên nó bị thẻ đỏ thì anh em cần có vốn để anh em xây sở kèo giống như bị thẻ đỏ anh em có thể quay lại anh em lội lại anh em quýnh kèo dưới bởi vậy mình mới phạt cần anh em lên vốn một hai củ để dành anh em có thể xây sở kèo anh em quýnh chắc cái điểm lời của anh em trước còn mà anh em lên giống ít quá nhiều khi anh em vào vốn xong cái anh em ngồi coi anh em không có thể xây sở kèo giống ít anh em không thể xây dở kèo được thì cái đó anh em bị thua thiệt thì mình không biết bây giờ mình mới phiên anh em lên giống mạnh tay để anh em có thể chơi uh, kiếm một ngày chút đỉnh được nha thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi đăng ký trang chơi á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm chơi luôn nha thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giữa cái trận Leicester City và Chelsea diễn ra vào lúc 22 ờ, giờ ngày 11 tháng 3. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Chelsea đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh nha anh em, đang đứng vị trí thứ 10 và có 34 điểm sau 25 vòng đấu. Thì ờ, cái mùa giải 2022 2023 này thì Chelsea đang có một cái thảm hại rất là dài dẳng nha anh em. Thì hiện tại mùa này Chelsea đang đứng vị trí thứ 10, không lọt vào top 4 nổi để năm sau đã được C1 luôn nha anh em. Còn à, Leicester City thì Leicester City đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 25 vòng đấu. Thì Leicester City mùa nào cái phong độ cũng rất là kém giống như vậy nha anh em. Còn à, trong những cái à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Leicester City có một chuỗi thua 4 trận liền trong trên mọi đấu trường luôn nha anh em. Thì Leicester City có một cái chuỗi thua 4 trận và trước đó thì Leicester City đã thắng được 3 trận. Thì cái phong độ của thằng Leicester City này đang đi xuống trong những trận gần đây nhất nha anh em còn bên phía Chelsea thì anh em thấy Chelsea Chelsea đang có cái phong độ rất tốt nha thì à, mùa này Chelsea à, quyết tâm à, sẽ lấy lại cái cúp C1 à, để à, giống như ờ, Chelsea có thể ờ, bỏ cái cúp ngoại hạng Anh nhưng mà Chelsea có thể lấy lại được cái cúp C1 hay không anh em thì Chelsea vừa loại ngược dòng trước Dortmund nha trong cái trận cúp ờ, C1 gần nhất thì anh em thấy trong trận cúp C1 gần nhất thì lượt đi Dortmund đã ăn Chelsea với cái tỷ số là đây anh em thấy lượt đi trên sân nhà Dortmund Dortmund ăn cái tỷ số 1-0 nhưng mà chơi trên sân nhà Chelsea Chelsea ăn tới cái tỷ số 2-0 thì anh em thấy thằng Chelsea vừa loại ngược dòng để vào vòng trong của cúp C1 nha thì thằng Chelsea đang có cái phong độ đỉnh cao lợi rồi anh em đã quả đấy đều được phong độ đỉnh cao thì à, trong những chuỗi trận gần nhất thì anh em thấy rồi Chelsea toàn thua chỉ thắng được 3 trận và thua 4 trận để hòa trước 3 trận thì thành tích trên sân khách của Chelsea thì anh em thấy Chelsea đến làm khách sân nhà nào là sân nhà đấy đều ăn Chelsea với cái cách biệt từ từ một bàn đến hai bàn nha anh em Chelsea chỉ giữ hòa được trên sân nhà West Ham và Liverpool thôi thì Chelsea gặp những ông lớn thì Chelsea không có ngại ngán ai hết nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của cái thằng Leicester City á, Thành Leicester City này chơi trên sân nhà cũng không tốt cho mấy nha nè, nè. Chỉ thắng được Tottenham với tỷ số là 4-1 còn để thua Arsenal thua với Blackburn nha. Thì còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trận đối đầu gần nhất thì Chelsea đã ăn Leicester City với kết quả là 2-1. Trước đó thì hòa à, wow, và trước đó Leicester City, ờ, Chelsea thắng với tỷ số là 3-0 thì ờ, phong độ lúc đó của Chelsea đang còn lúc đỉnh cao thì Chelsea thắng được Leicester City còn nay phong độ của thằng Chelsea nó đang dần đi xuống nhưng mà Chelsea đã lấy lại phong độ trong cái chuỗi hai trận gần nhất rồi nè anh em thấy thắng trước uh, Leeds United với tỷ số là 1-0 thắng trước Dortmund với tỷ số là 2-0 thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình uh, đội hình à, dự kiến cho tất cả anh em và bây giờ mình sẽ đi thẳng vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra luôn nha anh em thì anh em thấy đây là cái tỷ lệ kèo trận này thì à, Chelsea chấp à, với cái mã kèo là nửa trái nha anh em nửa trái nhưng mà ăn đủ thì anh em có thể nằm mã kèo là Chelsea chấp 0.5 được nha và tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo tài cho mình nha vào cái mã kèo tài còn hiệp 1 thì Chelsea chấp 0.25 thì anh em có thể vào cái mã kèo là Chelsea được nha anh em vào mã kèo Chelsea chấp 0,25 thì anh em cứ vào mã kèo Chelsea nha phạt góc phạt góc thì à, còn cái kèo phạt góc thì là hiện tại Chelsea đang chấp với 1 và tài xỉu là 9.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo tài góc cho mình tài góc full trận cho mình luôn thì hiệp 1 kèo tài góc là 4.5 thì anh em cứ vào cái kèo hiệp 1 tài góc cho mình luôn thì tại sao mình phiên tất cả anh em nên nằm cái kèo à, tài góc và anh em nằm nhớ là nằm cái mã Chelsea chấp 0.5 nữa nha và cái mã Chelsea không chấp 0.5 và cái mã tài thì hiệp 1 anh em nằm Chelsea nữa đó là những cái mã kèo mà mình à, ra cho tất cả anh em thì cho anh em xem cái lịch sử trận gần nhất của Chelsea và Leicester City thì cái trận này bao nhiêu góc và cái tỷ số là 2-1 dành cho Chelsea thì anh em cũng thấy rồi đây cái trận này là góc 14 quả góc mà nghiêng về Leicester City hết 11 quả góc thì cái trận này mình cho tất cả anh em nên nằm cái mã tài gốc hai này đá gốc rất là nhiều Leicester City được cái nó đá cánh nó đá cánh với em um, rất là nhiều nha anh em thì ở ngoài nó truyền vào để đội đầu thì anh em cứ nằm mã tài gốc mạnh tay cho mình hiệp 1 hiệp 2 và anh em nằm thêm cái mã kèo Chelsea cho mình nữa nha Chelsea chấp 0.5 và tài của Chelsea là 2.5 luôn anh em cứ vào cái mã kèo đó mạnh tay cho mình